đề của chúng ta về đầu chín anh em nhé thì cũng trong buổi tối ngày hôm trước của mình có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và đường cầu đề chơi từ ngày 26 thì ngày hôm nay là 29 phải không ạ về cái đường cầu bạch thủ lô là con 90 đề đầu 9 của chúng ta và dàn đề 4 số lui từ ngày 26 đến ngày mùng 1 tháng 8 bạch thủ lô của chúng ta từ 26 đến 28 này thì chúng ta Ngày hôm qua thì chúng ta đã ăn được cái đề đầu 9 này anh em nhé Đề đầu 9 là con 90 Và con lô của chúng ta thì chúng ta cũng ăn được Từ hôm 26 thì hôm 27 và hôm 28 thì chúng ta cũng ăn được bạch thủ lô là con 90 phải không ạ Hôm trước hôm thứ tư của chúng ta thì cũng ăn được con 90 này Hôm qua thì chúng ta ăn được cả đề Cả bạch thủ lô của mình phải không ạ Thì anh em nào mà ăn được con bạch thủ lô 90 để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video và anh em nào mà ăn được cái đầu chín này thì chúng ta để lại cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh anh em nhé anh em nào mà thiện chí nuôi tiếp được cái đề đầu chín này cho mình bốn số này thôi anh em nhé bốn số này không thì trong buổi à, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề mới để chúng ta nuôi đó thì một lần nữa thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta đã chiến thắng được cả đề cả lô thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lui tuần của chúng ta thì có 10 số và kết hợp với lô khung để chúng ta chơi anh em nhé thì em để ý đây luôn cho mình này thứ năm hàng tuần anh em nhé thứ năm ngày 30 tháng 6 này ở giải 3 chúng ta lấy con số thứ hai chúng ta ghép lên giải nhì cho mình chúng ta ghép lên 5 con này thì chúng ta có đề lôi tuần đây lui tuần thứ 5 của chúng ta là chạm 9 này. Ghép lần lượt thì chúng ta có 919, 929, 969 và 979. đây lui tuần của chúng ta thứ 5 chạm 9 này thì cái đây chúng ta có hai con 6 6 bóng 1 thì chúng ta có 919 rồi thì chúng ta chỉ còn có 8 số để để lui tuần anh em nhé lui đến thứ năm tuần sau này mình sẽ đi test cho anh em thứ năm ngày 30 tháng 6 ngày đầu tiên thứ sáu đề về 97 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 và ăn thẳng con đề 97 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ năm hàng tuần cho mình thứ bảy này Chủ nhật đề về 90 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 9 39 này 96 nữa này anh em này Thì chúng ta cái chạm 9 này Cái tuần này của chúng ta thì ăn quá nhiều cái chạm 9 luôn 4 năm hôm liền Thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 này Của chúng ta thì có đề chạm 5 đề chạm 5 của chúng ta thì có 535 này 545 585 và 595 ở đây thì chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì đây chúng ta có 9 rồi thì chúng ta có 595 585 ở đây chúng ta có hai con 3 3 bóng 8 thì chúng ta chỉ có 8 8 số để chúng ta nuôi tuần thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 9 năm thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này và ăn thẳng con đề 9 năm trong cái dàn 10 số tiếp tục khi ăn xong mình lại đợi thứ năm hàng tuần cho mình chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 51 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 này tiếp phải không ạ thứ tư đề về 5 năm thì ăn là chạm 5 nếu mà chúng ta đánh chạm thì tỷ lệ ăn nó rất gì là cao anh em ạ tiếp tục cái đường cầu này thứ năm ngày 14 tháng 7 này thì chúng ta có đề chạm 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 323 này 343 363 và 393 ở đây thì chúng ta có hai con 9 9 bóng 4 thì ở đây chúng ta có 4 rồi 343 rồi thì chúng ta chỉ còn có 8 số thôi để lôi tuần anh em nhé thứ 5 ngày 14 tháng 7 này thứ 6 này thứ 7 này chủ nhật này sang ngày thứ hai đề về 13 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 3 này thôi ngày thứ ba đề về 93 thì chúng ta ăn được chạm 3 và ăn thẳng con đề 93 này trong cái dàn 8 số đa phần mình test thì đa phần nó ăn ít nhất là hai lần trên một tuần về cái chạm này anh em nhé khiên xong rồi chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần cho mình thứ năm này ngày 21 tháng 7 thì chúng ta có đề chạm 9 này đề chạm 9 của chúng ta thì có 909 này 939 969 979 và 989 ở đây thì cái đường cầu này của chúng ta thì có hai con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có thêm 939 anh em nhé và 989 10 số để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 21 tháng 7 này thứ sáu đề về 93 thì chúng ta ăn được cái chạm 9 này và ăn thẳng con đề 93 trong cái dàn 10 số tiếp tục cái đường cầu này khi xong lại đợi thứ năm hàng tuần cho mình 61 này thứ tư thứ năm ngày 28 tháng 7 này đề về 90 thì chúng ta vẫn ăn được cái chạm 9 tiếp và ăn thẳng con đề 90 này trong cái dàn 10 số thì theo cái đường cầu này để cho chúng ta chơi và lui cái tuần mới này của chúng ta thì có đề chạm 4 anh em nhé đề chạm 4 chạm 4 của chúng ta thì có 424 này 424 44 và 99 này 474, 484 và 494. Theo cái đường cầu này của chúng ta chơi và tham khảo để chúng ta lui tuần thì anh em nào cẩn thận thì chúng ta đánh đủ 19 số cho mình. Đủ 19 số không thì chúng ta chỉ đánh 10 cái số này thôi anh em nhé cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em mà nếu mà chúng ta đánh chạm ít nhất là chúng ta một tuần chúng ta ăn ít nhất là hai lần trên một cái chạm này nên là anh em là trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì uh, nếu mà bắt chạm cho anh em hoặc bắt đầu cho anh em tỷ lệ ăn rất chi là cao như vừa rồi mình có chia sẻ cho anh em là một cái đường cầu uh, ờ, đề đầu 9 đấy phải không ạ thì nó ra được con 90 ngày thứ hai và ăn được cả lô đó về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì uh, mình sẽ đi bắt cho em là cái cặp lô khung Về cặp lô khung của mình thì mình sẽ bắt cho em đấy cặp lô 98 và 89 anh em nhé Chúng ta lui khung trong vòng 3 hôm cho mình từ thứ sáu đến chủ nhật Còn về cái phần ờ, đề lui tuần này của chúng ta anh em nào không thích thì chúng ta có thể là tham khảo hoặc là đi kênh khác anh em nhé thì cái cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm 4 là đủ là 19 số anh em nào mà trùng cầu với mình thì đánh 10 cái số này 424 4499 474 484 và 494 anh em nhé nuôi từ ngày 29 tháng 7 đến ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022 có đâu anh em nào mà không thích số ở trên kênh thì em có thể liên hệ với số Zalo 0566517326 phí vào nhóm 500k là theo kênh mãi mãi anh em nhé theo kênh mãi mãi chốt cho em là bạch thủ lô xiên 2 và dàn đề 10 số để chúng ta chơi ngày tỷ lệ ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần về phần lô còn xiên 2 của chúng ta và đặc biệt thì cũng tùy thôi nên là anh em nào mà có nhu cầu thì em kết bạn với số Zalo để vào nhóm